À, xin chào quý vị và các bạn Chào mừng à, các bạn đến với chia sẻ livestream của Dũng cuối tuần đó là à, chúng ta nói về chu kỳ của chứng khoán chu kỳ của nền kinh tế cũng như là các bước à, mà một cái chu kỳ phát triển như thế nào Thế thì để chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta đầu tư mà việc mà nắm rõ được chu kỳ việc hiểu rõ được cái vận động của một chu kỳ đây là phần quan trọng tại vì phần lớn mọi người thì không không biết rằng là thị trường nó vận động như nào nên chúng ta chỉ nghe theo một ai đó mà chúng ta quên đi rằng là thị trường nó vận động theo chu kỳ à, xin chào Nguyễn à, Thế Thành xin chào các bạn nếu bạn đang có mặt tới hôm nay Dũng phát uh, hơi sớm vào buổi trưa buổi chiều như này xin chào thành long thì để chúng ta thấy là cái, cái vận động của một chu kỳ chứng khoán nó sẽ ra sao thì chúng ta đợi khoảng hai anh 200 anh chị em bắt đầu chúng ta bắt đầu chương trình ạ à, nếu các bạn đang theo dõi thì có thể chia sẻ video này cho nhiều người khác được biết à, để chúng ta bắt đầu khi mà chương trình đủ 200 người trở lên ạ à, xin chào Phạm Long xin chào Hà Kim Dung Xin chào Minh Hoàng, xin chào Tạ Trung. Xin chào Hồng Vân. Hello. Xin chào Nguyễn Long, xin chào Bùi Yến. Xin chào mua bạn à, mua đỉnh bán đáy với bạn nào. Trần Minh Hùng Trần Hùng Minh Nguyễn Hòa Hello xin chào anh chị em và các bạn Thế thì để, để làm sao mà chúng ta có thể đầu tư mà trăm trận trăm thắng đầu tư mua là thắng đầu tư mà chúng ta thấy là không cần cần phải có quá nhiều học có quá nhiều thứ như là phân tích kỹ thuật phân tích cơ bản phân tích các loại thứ mà chúng ta vẫn có thể chiến thắng được thị trường thế thì trước hết mà chúng ta muốn đầu tư và thành công thì chắc chắn là chúng ta cần phải nắm rõ được quy luật thế thì khi mà hiểu rõ quy luật thì chúng ta mới biết rằng là các nguyên lý hoạt động ra sao từ nguyên lý hoạt động ra sao thì chúng ta mới thì à, bắt đầu chúng ta có những checklist để chúng ta chia sẻ ok à, xin chào Trần Trọng Nguyên Xin chào Nguyễn Lý. Xin chào Đặng Ngọc Đang. Ở đây thì bạn Nguyễn Long dạo này lập nhóm chia sẻ biết a của thầy dạy thích lắm thầy ạ. À. Tuyệt vời quá. Đấy thì đấy là cái mà Dũng rất là vui khi mà những bạn học viên của Dũng đã tạo ra những cái chương trình rất là tuyệt vời. À, Dũng đã có những cái bạn học viên là đang đào tạo ở bên Mỹ tức là đào tạo rất cho đông anh chị em ở bên Mỹ và cũng đã đạt rất nhiều cái thành quả trong quá trình đầu tư và khi mà các bạn tham gia học uh, của DVD thì phần lớn sau này rất nhiều nhà đầu tư rất nhiều các bạn đấy cũng đã tạo ra cho mình một cộng đồng rất lớn trong đó có bạn Phát ở đây có bạn Nguyễn Long và rất nhiều bạn khác nữa nếu anh chị em nào mà tham gia đầu tư chứng khoán thì hãy ủng hộ các bạn đấy trong đó có bạn Nguyễn Long ở đây ạ bạn Phát và rất nhiều bạn khác nữa xin chào cao nguyễn cao thông thế thì để chúng ta sẽ không phải đợi lâu nữa thì chúng ta sẽ nói về cái quy trình tại vì khi mà chúng ta nói về chúng ta sẽ thấy rằng là trên thị trường á vấn đề không phải là thông tin mà chúng ta cần phải đọc được thông tin các bạn nhá cái thông tin nó xấu hay nó tốt nó không quan trọng mà chúng ta phải đọc được thông tin thông thường khi mà chúng ta thấy cái thông tin là thường thường thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ thấy là chúng ta rất là lo lắng sợ hãi khi mà thông tin nó diễn ra nhưng quan trọng là nếu chúng ta không biết thông tin nó là đáng sợ hay không hay là thông tin nó là thông tin thật hay thông tin giả thì cái việc mà chúng ta không hiểu rõ về thông tin thì đi đấy là lý do mà chúng ta không thành công được trong đầu tư đầu tiên chúng ta sẽ nói về gì ạ <coughs> nói về chu kỳ của thị trường cái giai đoạn đầu tiên nó có ba giai đoạn giai đoạn đầu tiên giai đoạn đầu tiên mà chúng ta cần phải biết đó là giai đoạn bơm tiền thế thì khi mà chúng ta hiểu bơm tiền là gì ạ bơm tiền nó có rất nhiều cái cách bơm tiền như ở Việt Nam chúng ta cái cách mà chúng ta thấy rằng là bơm tiền thì chúng tôi hiểu đơn giản là chính phủ hoặc là à, một cái thể chế nào đó họ dùng các công cụ về kinh tế vĩ mô để gì ạ à? để tạo ra để điều khiển thị trường điều khiển thị trường hay chúng ta phải bơm tiền nếu chúng ta thấy mỹ thì rõ ràng là chúng ta phép là một cái trong những cái gì ạ à? một cái uh, công cụ của chính phủ để tạo ra cái việc thu hút tiền hoặc là uh, thu hút tiền tức là khi mà thị trường mong bóng hoặc là bơm tiền khi mà thị trường có vấn đề ở Việt Nam chúng ta cũng thấy là ngân hàng nhà nước như Việt Nam chúng ta thấy là có một cái cái mà chúng ta được hưởng lợi nhất theo các bạn ạ có một cái hệ thống ngân hàng nó giống như hệ thống ngân hàng được hưởng lợi nhất trong tất cả những giai đoạn đó là gì ạ đó một ngân hàng mà chúng ta thấy là họ đã có thể thu được lợi nhuận rất là lớn đặc biệt trong giai đoạn này theo các bạn đó là một ngân hàng nó lại không phải ngân hàng nó lại là ngân hàng đó chúng ta là gì ạ đó là S88 và như bạn thấy là S88 họ thu được tiền rất lớn kể cả thị trường lãi suất thấp hay lãi suất cao họ đều có thể huy động số vốn rất là thấp và họ bắt đầu cho vay với lãi suất cao đặc biệt là lúc mà thị trường suy thoái đặc biệt là lúc mà thị trường đang có những vấn đề như này thì đầu tiên chúng ta thấy là giai đoạn đầu tiên là giai đoạn nếu bình thường chúng ta là bơm tiền bơm tiền thì chính phủ chúng ta sẽ có một số các động thái như sau một là họ bắt đầu phát hành trái phiếu đúng không phát hành trái phiếu với lãi suất thấp để cho các ngân hàng khi các ngân hàng là ăn trái phiếu thứ hai là họ gì ạ mở rộng zoom tín dụng mở rộng zoom tín dụng như ngân hàng trước đây thì cho vay được bao nhiêu ạ trước đây thì cho vay được 10 đồng thì bây giờ họ mở rộng cho vay được 3 40 đồng và khi ngân hàng được mở rộng thay vì trước đây chỉ mở được vay một số nhọn lớn lượng nhỏ thôi thì khi mà zoom tín dụng được mở rộng thì chúng ta thấy điều tiếp theo là gì ạ nếu zoom tín dụng được mở rộng thì ngân hàng sẽ có nhiều tiền khi ngân hàng có nhiều tiền thì họ sẽ làm gì ạ các bạn có thể comment ạ khi ngân hàng có nhiều tiền do được mở zoom tiến dụng thì họ làm gì họ làm gì ạ họ làm gì ạ họ sẽ giảm lãi suất họ sẽ giảm lãi suất và khi họ giảm lãi suất thì rõ ràng tiền bắt đầu rẻ thì nhà đầu tư sẽ mở rộng sản xuất đúng không mở rộng sản xuất vay được nhiều tiền hơn những tài sản khó vay trước đây bị tắc nghẽn thì bây giờ bắt đầu dòng tiền bắt đầu quay ngoài ra thì bơm tiền nó còn sử dụng là các chính sách như là gì ạ kích thích kinh tế à, kích thích kinh tế hoặc là có thể là nhà đầu nhà đầu tư nước ngoài cho một lượng nhà đầu tư ngoài à, đầu tư Việt Nam vào một lĩnh vực nào đó thì đấy chúng ta là hoặc là chúng ta có thể là đầu tư công tức là mở rộng đầu tư công cho và thậm chí là phát hành tức là bơm tiền ra ở Omo đấy là chúng ta thấy là nếu chúng ta nhìn hello các bạn nghe rõ không ạ nếu chúng ta nhìn được những cái điều kiện như vậy thì đấy chính là giai đoạn bơm tiền giai đoạn bơm tiền thế thì bây giờ bơm tiền xong thì bắt đầu giai đoạn thứ hai là giai đoạn vũ béo các bạn nhá giai đoạn thứ hai là giai đoạn vũ béo <clears throat> giai đoạn này khi mà tiền bắt đầu lưu thông rất rất nhiều đúng không khi mà tiền được lưu thông vòng chảy bắt đầu quay rất là mạnh rồi thì những tài sản được vũ béo rất là mạnh như là chứng khoán đúng không như chứng khoán như là bất động sản như là gì ạ như là bitcoin tất cả những cái dòng tiền đấy bắt đầu được bơm ra nếu mà trong thế giới mà nó dòng tiền nó rẻ thì bitcoin sẽ tăng rất mạnh ở Việt Nam chúng ta thấy thì khi thế thì người ta bắt đầu đầu tư vào nhiều hơn người ta bắt đầu gì ạ à, vay vốn nhiều hơn để đầu tư vì lãi suất nó rẻ và tiền này bơm ra và dòng chảy bắt đầu nó tạo ra bong bóng và lúc này chúng ta thấy là bắt đầu những xuất hiện những con cừu non con cừu thơm con cừu gì ạ và chúng ta thấy là mọi thứ bắt đầu nhà đầu tư lại lại làm gì ạ nhà đầu tư lại lại cảm giác là sung sướng kiếm được nhiều tiền hơn lợi nhuận hơn và tất cả cái điều này sẽ đến một cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn bị vặt lông khi mà giai đoạn vặt lông là giai đoạn khi mà mọi thứ tài sản bong bóng rồi thì bắt đầu chính phủ sẽ dùng cách là gì ạ hút tiền về trước đây chính phủ bơm tiền ra để cho nhà đầu tư đúng không ạ nhà đầu tư vay nhà đầu tư gì ạ à? nhà đầu tư đầu tư nhiều hơn mở rộng hơn và có nhiều tài sản hơn mà sau này bắt đầu đến giai đoạn nhà đầu tư gì ạ à? bị vặt lông thì lúc này chính phủ bắt đầu hút tiền về khi mà chính phủ hút tiền về đúng không hút tiền về thì lãi suất bắt đầu tăng cao khi lãi suất tăng cao thì tài sản nhà đầu tư đặc biệt là nhà đầu tư mà bắt đầu mở rộng sản xuất nhà đầu tư thiếu kiến thức nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm bắt đầu dẫn đến gì là phá sản và tài sản đó lại tiếp tục được gì ạ trả lại cho những cái thể chế chúng ta gọi là chính phủ nếu chúng ta để ý Trung Quốc thì chúng ta thấy là khi mà bất động sản bong bóng thì chính phủ Trung Quốc đã gì ạ đã thâu tóm lại toàn bộ các doanh nghiệp bất động sản doanh nghiệp lớn và chúng ta thấy đấy là một chu kỳ bong bóng vậy bao nhiêu bạn đã hiểu rõ rằng là chu kỳ bong bóng đó là giai đoạn bơm tiền đuổi lãi suất cao giai đoạn bắt đầu vũ béo là giai đoạn bắt đầu dòng tiền bắt đầu tạo ra quay rất là nhanh dòng tiền bắt đầu biến động rất là mạnh và nó tạo ra bong bóng bất động sản bong bóng chứng khoán bong bóng gì ạ à? bitcoin sau đó giai đoạn cuối cùng là giai đoạn hút tiền về là giai đoạn lãi suất tăng rất mạnh tỷ giá tăng lãi suất tăng mà bắt đầu chính phủ bắt đầu hút tiền về thì đấy chính là ba giai đoạn của một chu kỳ kinh tế thế thì nếu bây giờ chúng ta đang để ý một chút thì giai đoạn này là giai đoạn của giai đoạn gì ạ à? hello các bạn thấy là nếu trong đoạn này chúng ta thì ta nhìn thấy là thị trường nó đang ở giai đoạn gì các bạn có thể comment đúng không ạ thế thì chúng ta thấy tiền rẻ thì chúng ta đang thấy điều gì diễn ra để tí nữa chúng ta ứng dụng vào thị trường xem điều gì diễn ra chúng ta phân tích về thị trường thế giới xem điều gì đang diễn ra tại vì nếu chúng ta không biết điều này thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ gặp những cái tình trạng là cứ mua trung bình giá xuống hoặc là chúng ta chả hiểu rõ rằng là chúng ta đang ở đoạn nào trong chu kỳ vì chúng ta không ở biết ở giai đoạn nào trong chu kỳ nên cái việc mà chúng ta thì ạ bị vặt lông một cách gì ạ chúng ta chúng ta tự tự uh, cho mình bị vặt lông ạ vậy nếu các bạn đang có mặt ở đây các bạn thấy là ở Việt Nam chúng ta đang ở trong kỳ chu kỳ nào chúng ta phải xem nào rồi ạ chúng ta phải cần phải biết là chúng ta đang ở giai đoạn nào thế thì khi mà chúng ta biết rằng chúng ta đang ở giai đoạn hút tiền thì chứng khoán lên thì chúng ta thấy gọi là gì ạ hút tiền nếu chúng ta gọi là tiếp tục tăng lãi suất tiếp tục tăng lãi suất thì chúng ta gọi là giai đoạn hút tiền và hút tiền thì chứng khoán lên thì chúng ta thấy gọi là gì ạ nó nó gì ạ nó bất bất thường đúng không và anh chị em là thấy giai đoạn hút tiền chứng khoán lên bất thường để chúng ta bắt đầu quay trở lại nhìn về thị trường xem là cái đấy nó sẽ xuất hiện như nào để các bạn có thể thấy được là vậy hút tiền mà bây giờ chúng ta thấy là chứng khoán lại lên thì chúng ta thấy bất thường đúng không ạ vì chúng ta thấy bất thường nên chúng ta mua rất là nhiều và đó chính là những bài học mà chúng ta cần phải biết được bây giờ chúng ta sẽ xem là thị trường chứng khoán thế giới mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào thì đầu tiên tôi sẽ cho các bạn nhìn bức ảnh đó là gì ạ đây là cái thị trường chứng khoán Việt Nam tức là một số cổ phiếu thì bắt đầu giảm mất mạnh và bắt đầu có một số cổ phiếu tím và tất cả cổ phiếu tím này nó đến từ bất động sản khi mà bất động sản đang bị à, lãi suất cho vay rất là cao lãi suất cho vay rất là cao và thứ hai là một số bất động sản đang đóng băng thứ ba là gì ạ à? cái trái phiếu bất động sản sẽ bị gì ạ à? tất toán rất nhiều trái phiếu bị bất động sản sẽ bị tất toán năm 2023 mà bất động sản nó lại tăng mạnh như này thì đây nó không không biết là bất thường hay không đấy là câu chuyện chúng ta bắt đầu phải phân tích lại xem nó là cái gì trước khi chúng ta phân tích về bất động sản thì bây giờ chúng ta quay trở lại về các chỉ báo để chúng ta nhìn về một cái khách quan đúng không ạ thì đầu tiên là chúng ta sẽ thấy rằng là Dũng thấy rằng là mọi người đang nói là thị trường chúng ta đang ở một cái giai đoạn chúng ta sẽ nhìn về một số cái để phân tích xem là điều diễn ra nhà mình có thể comment nhá bây giờ chúng ta bao nhiêu anh chị em là thấy chúng ta thấy là lãi suất đang có xu vẫn còn có xu tăng nếu anh chị em thấy là lãi suất đang có xu tăng thì comment số 1 nếu ai đó là lãi suất đang có xu hướng giảm comment số 2 đúng không chúng ta sẽ phân tích từng cái một để xem là và chúng ta tiếp tục đến một cái phần tiếp theo mà chúng ta cần phải phân tích thêm đó là bao anh chị em thấy là các ngân hàng cho vay bất động sản thì comment số 3 và không cho vay bất động sản comment số 4 để chúng ta cứ phân tích từng cái một xem là cái gì đang diễn ra thế thì tiếp theo là gì ạ chúng ta cần phải xem xét là vậy trong tất cả thị trường đó, kinh tế vĩ mô thì nó chúng ta chỉ cần phân tích ba cái yếu tố cơ bản một là tăng trưởng kinh tế tăng trưởng kinh tế thì nó đến từ rất nhiều đó là cái gì ạ cái chi tiêu chi tiêu đúng không chi tiêu nó đến từ đầu tư nước ngoài nó đến từ đầu tư công nó đến từ xuất nhập khẩu nó đến từ gì ạ à? xuất nhập khẩu đúng không ạ và nó đến từ uh, đầu tư chính phủ tất cả cái đấy nó đến vậy trong lúc này mà chúng ta thấy là ở Việt Nam để tăng trưởng GDP của chúng ta thì nó có đến từ bơm tiền không ạ có đến từ gì ạ đầu tư công chứ không phải bơm một khoản tiền lớn trong loại này bơm được không ạ thế thì nếu mà trong trường hợp mà để bơm tiền được trong thời gian tới thì cái gì để nó ngăn cái gì hết nó ngăn cái việc mà chúng ta không thể bơm tiền ra Đấy, chúng ta phải biết là cái nguyên nhân gì nó sẽ khiến cho chúng ta nếu có bơm tiền ra để đầu tư công có bơm tiền ra để giải cứu bất động sản có bơm tiền ra để làm mọi thứ thì cái gì nó đang cần gấp bách nhất cái gì mà đang ngăn cái điều này thì rõ ràng chúng ta cần phải biết rồi ạ tí nữa dung ạ nha nó chính là tỷ giá thế thì bây giờ chúng ta quay trở lại đầu tiên chúng ta phải nhanh về tỷ giá và chúng ta sẽ biết rằng là mọi thứ nó sẽ là sao ở đây chúng ta lý do tại sao chúng ta lại tỷ giá quan trọng bởi vì chúng ta biết rằng là tất cả lạm phát tất cả việc bơm tiền à, hút tiền về trong thời gian vừa qua tất cả chúng ta bán ngoại tệ ra trong thời gian vừa qua tất cả việc người ta hút tiền về hút tiền về tức là người ta bán cái đồng đô Việt Nam ra để người ta mua cái gì ạ à? đồng đồng USD hay chúng ta gọi là họ rút tiền ra khỏi Việt Nam thì mọi thứ nó đến từ tỷ giá hello bao nhiêu bạn biết là mọi thứ kinh tế Việt Nam nó ảnh hưởng là do tỷ giá chứ không phải là do cái vấn đề là CPI không phải là do cái vấn đề tăng trưởng mà nó liên quan đến tỷ giá cái tỷ giá mà nó bị ảnh hưởng thì chúng ta sẽ giảm cái tốc độ tăng trưởng tỷ giá nó ảnh hưởng thì chúng ta giảm tức là chúng ta sẽ gì ạ hút tiền về để tạo ra cái giá trị đồng Việt Nam tăng lên tỷ giá nó ảnh hưởng thì chúng ta sẽ gì ạ không đầu tư công nữa hoặc giảm quá trình đầu tư công hoặc là đầu tư công một cách gì ạ à, chậm chãi hơn bởi vì nó ảnh hưởng đến gì à, lãi suất và khi lãi suất mà ta tăng thì dẫn đến là gì ạ à, dẫn đến tỷ giá tăng nên cái tỷ giá là cực kỳ quan trọng thế thì bây giờ nếu trong tất cả những cái biến thì chúng ta thấy là nếu bây giờ chúng ta theo dõi nhé các bạn theo dõi thì trên các phương tiện thông tin đại chúng á, chúng ta sẽ phải phân tích à thì rõ ràng là tỷ giá có đang dự đoán là tiếp tục tăng hay là tiếp tục giảm thì đấy là chúng ta đang nhìn thế vì lý do người ta sẽ dự đoán là tỷ giá cách đây một vài tháng nhá thì nó đang dự báo là tỷ giá tiếp tục tăng bởi vì lãi suất của Mỹ tiếp tục tăng trong giai tới đấy là cái đầu tiên chúng ta nhìn thấy điều này nhưng tuy nhiên thực tế nó có phải như vậy không à thực tế có phải như vậy không thì cái điều đầu tiên mình cho thấy là thực tế nó có như vậy không ạ thực tế nó không phải như vậy bởi vì thứ nhất là vừa rồi nhá vừa rồi khi mà Mỹ bắt đầu đưa ra cái CPI lạm phát của tháng gần đây nhất có thể tháng 11 thì đó tôi không nhớ chính xác lắm thì rõ ràng là lạm phát có dấu hiệu giảm đúng không lạm phát có dấu hiệu giảm khi lạm phát có dấu hiệu giảm và đồng USD này chúng ta nhớ này các bạn này đồng USD cái đồng EDI này nó mang tính gì ạ à? các bạn comment cái điều này để giúp phân tích cho bạn đồng EDI là nó gì ạ à? nó tính gì ạ à? nó mang tính gì ạ đồng DI là nó mang tính gì ạ đồng DI là nó mang tính comment cái anh chị em comment ạ đồng DI nó mang tính đầu cơ đúng rồi Đấy, chúng ta rất là thông minh nó mang tính đầu cơ nên khi mà đồng DI nó đang tính đầu cơ thì nó phản ánh trước hay là các thông tin nó phản ánh trước ạ thông tin nó phản ánh trước hay là thông tin là nó phản ánh trước hay là đồng DI nó phản ánh trước nên chính vì vậy các bạn biết rằng là thông tin ấy, là nó phản ứng sau chứ không phải là thông tin nó phản ứng trước nên ở đây chúng ta thấy là rõ ràng là cái đồng DI nó tạo đỉnh thì nó phải phản ứng trước và đây chính là đồng USD nó lên thông tin tốt thông tin tốt cho đồng USD đó là lãi suất Mỹ tiếp tục tăng thông tin tốt là là gì ạ à? lạm phát Mỹ vẫn tiếp tục tăng thông tin tốt là lãi Mỹ sẽ tiếp tục tăng lãi suất vậy chúng ta thấy ở nhìn toàn bộ đây là toàn thông tin tốt để hỗ trợ cho đồng USD e tăng giá các bạn hiểu không ạ khi mà hỗ thông tin tốt hỗ trợ cho USD e tăng giá mà nó giảm mà nó giảm này thì chứng tỏ là đô đồng DXY thực sự là nó đang yếu các bạn có hiểu không tức là khi mà chúng ta thấy là thông tin tốt thông tin tốt hỗ trợ cho DI hoặc là thông tin tốt hỗ trợ cho cổ phiếu mà cổ phiếu không tăng mà nó giảm thì đây chính là bài học chúng ta đã được học giai đoạn trước đó vậy bao nhiêu bạn thấy là Dũng bảo là thông tin tốt với cổ phiếu DGC mà cổ phiếu này nó không tăng thì nó phải giảm thông tin tốt với cổ phiếu này mà nó không tăng thì chắc chắn nó phải giảm bao nhiêu anh chị em nhớ cổ phiếu này comment DGC đúng không ạ nếu các bạn nhớ cổ phiếu này Dũng phân tích để các bạn hiểu rõ được là thông tin tốt mà cổ phiếu hay là giá của DGI nó không tăng thì bắt buộc nó phải giảm thấy không ạ thì cái điều mà chúng ta này khi mà chúng ta phân tích kinh tế vĩ mô á và chúng ta không hiểu cái điều này thì chúng ta sẽ chạy đua về góc nhìn mà cái này chúng ta sẽ bị sai và chúng ta không bao giờ đi đúng chu kỳ được bởi vì chúng ta không đúng chu kỳ được nên dẫn đến là việc mà luôn luôn gọi là trâu chậm uống nước đục hello bao nhiêu bạn hiểu gì sao là trâu chậm thì uống nước đục tức là nếu chúng ta cứ nhìn về thông tin nhìn về thông tin mà chúng ta có hiểu rõ là cái thông tin nó đang phản ánh vậy ở đây chúng ta để nhìn này này thông tin là cái chúng ta là nhìn là xấu nhưng cái thông tin rất là xấu ở đây mà cái cổ phiếu này nó giảm thì chứng tỏ là thông tin đấy nó đang phản ánh ngược và chúng ta phải đầu tư ngược chứ không phải chúng ta dựa vào thông tin để chúng đầu tư có hiểu không cả nhà hello hello hello anh chị em có hiểu không ạ đấy là thông tin và chúng ta hiểu rõ điều này thế thì ở đây chúng ta thấy là cái đầu tiên chúng ta phải nắm rõ điều này thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là cái đồng DI nó nó bắt đầu giảm khi mà đồng đô đồng yên nó giảm thì rõ ràng là lạm phát Mỹ có xuống tạo đỉnh đúng không ạ và anh chị em hiểu điều này thì comment là số 1 ạ à, số 10 đi ạ nếu anh chị em hiểu là nếu đồng DI nó đã đỉnh thì rõ ràng là cái lạm phát nó có xu hướng gì ạ à? có xuống giảm tức là cái việc mà tăng lãi suất của đồng đô la Mỹ tới đây nó sẽ có dấu hiệu giảm dần và nó đứng im trước khi giảm giá vậy khi đồng đô la à, khi cái tỷ giá của Mỹ nó đạt đỉnh à thì khi mà lạm phát của Mỹ đạt đỉnh thì chứng khoán Mỹ có thể tạo ra một xu hướng tạo đáy nhưng khi nào khi nào nhá khi nào chứng khoán Mỹ tăng thì chúng ta phải biết rằng là khi nào ạ khi nào chứng khoán Mỹ tăng ạ khi nào chứng khoán Mỹ tăng nó tạo đáy xong nó tăng không ạ tạo đáy xong thì nó không tăng đâu ạ hiện tại nó tạo đáy xong nó không tăng các bạn nhớ nhỉ tạo đáy xong nó không tăng đây chỉ là hồi các bạn nhá tất cả chúng ta nhìn đấy là nếu chúng ta để ý một chút là có phải đồng đô la Mỹ nó giảm thì nó lại kéo lên nó lại giảm tiếp sau đó đồng đô la Mỹ à nó tăng ạ à. sau đó nó lại giảm sau đó đến một đợt thì nó lại kéo lên nó lại giảm tiếp và đến bây giờ ta nhìn thấy rằng liệu cái cái giá của đồng cái giá của cái gì ạ cái đồng ờ, chỉ số Dow Jones này tiếp tục tăng không ạ nếu chúng ta nhìn về phía trên này thì chúng ta thấy là đang gặp cản rất là lớn nếu chúng ta nhìn về gì ạ nhìn về cái cái quá trình lên này này nó đang gì ạ khối lượng yếu nên cái việc mà nó đạt đỉnh ngắn hạn ở đâu đó chúng ta đã nhìn thấy bởi vì thứ nhất là gì ạ thời điểm này cái cái giá cái cái mà việc mà chứng khoán Mỹ chúng ta phải nhớ là việc mà chúng ta thấy chứng khoán Mỹ nó đang gì ạ hồi đến vùng uh, cái cản lớn này tuy nhiên cái cản lớn này nó để tăng được nữa thì nó phải do gì ạ nó phải liên quan đến gì ạ cái việc mà bơm tiền ra của chính phủ mỹ chính phủ mỹ chính phủ mỹ còn nếu mà không bơm tiền ra thì kéo cái quá trình này kéo lên đó chỉ là những cái sóng hồi so bị giảm quá mạnh trong đoạn trước đó thôi ạ các bạn hiểu không ạ vậy ở đây chúng ta thấy là nếu nếu xét về góc độ nào đó thì trên thế giới theo các bạn là đâu lại sẽ là của giai đoạn có thể tăng trưởng của nền kinh tế theo các bạn đâu ạ các bạn sẽ thử xem là ban nãy Dũng có phân tích để chúng ta nhìn với góc độ như thế để chúng ta không bị gì à, lẫn lộn trong cái việc mà phân tích tại vì vừa rồi khi mà các bạn thấy là chu kỳ Việt Nam chúng ta à, nhà nước chúng ta bắt đầu thắt chặt không cho vay bất động sản nữa thắt chặt không cho vay nữa và bắt đầu hút tiền về tăng lãi suất lên thì rõ ràng là nhà đầu tư chúng ta đang bị gì ạ bị ai đó chơi khoăm là gì ạ vẫn bảo chúng ta mua trung mình giá xuống vẫn bảo chúng ta bắt đáy vẫn bảo chúng ta mua cổ phiếu ở trong quá trình đi xuống trong khi đó thực tế thì mọi thứ đang rất là xấu khi mà lãi suất gia tăng khi mà tỷ giá đang gia tăng khi mà chính phủ vẫn đang rút tiền về bao nhiêu bạn đã nhận ra cái bài học này nếu bạn nhận ra bài học này thì comment là là gì ạ nhận ra nếu các bạn nhận ra cái bài học mà Dũng vừa chia sẻ này các bạn có thể comment đúng không ạ các bạn comment thật rõ rằng là trước khi mà các bạn Dũng phân tích một cái điều này để các bạn có thể hiểu rõ rằng là đầu tư chứng khoán nó thực sự là dễ nó thực sự dễ nó dễ đến mức là các bạn thấy là khi mà Dũng phân tích cái điều này thì các bạn thấy rằng là nó rất là dễ nhưng với cái điểm mà chúng ta đang bị mắc một cái bẫy là cổ phiếu giá rẻ mắc là cái bẫy tỷ giá đang à, cái bẫy là cổ phiếu đang tốt mắc một cái bẫy là gì mọi thứ đang tuyệt vời mắc cái bẫy là cổ phiếu thế giới động rất tốt Vinamilk rất tốt thì uh, à, FPT tốt hoặc là DGC tất cả những cái cổ phiếu mà các bạn đang thấy trước đây thì các bạn đang bị một cái cú lừa cú lừa ngoại mục bởi vì rõ ràng là người ta bảo đang định giá cho cổ phiếu giá tốt đúng không định giá cho cổ phiếu tốt nhưng trong khi đó chúng ta đang bị đi ngược với kinh tế vĩ mô mà khi mà chúng ta làm gì đi ngược xu hướng ấy, thì rõ ràng chúng ta không thể bơi lượn suối được không bơi để bơi bơi ngược dòng nước chảy được bởi vì bơi ngược đến mức nào chúng ta cũng sẽ gì ạ không thể chiến thắng được nên khi các bạn theo dõi cái kênh của Dũng thì các bạn thấy là đến không biết là các bạn theo các bạn nghĩ như nào nhưng Dũng thấy khoảng 90 nhà đầu tư phần trăm nhà đầu tư chứng khoán đang bơi ngược thị trường bạn đồng nào bạn đồng ý với Dũng điều này comment số 100 không? 90 phần trăm làm sao để nhận biết bơi ngược đơn giản thôi ạ một là gì ạ Dũng có thể sử dụng một là gì ạ về chu kỳ kinh tế à chu kỳ và cổ phiếu thì khi mà cổ phiếu đang ở đỉnh nó biến động lớn thì nó bơi ngược những cái cái mà chúng ta nhìn rõ nhất mà ai có thể nhìn được là khi chúng ta là bơi ngược một là chúng ta thấy là bắt đầu ngân hàng nhà nước là không cho vay bất động sản nữa không cho vay bất động sản thì chúng ta hiểu đơn giản đó là gì ạ đang hút tiền về cái thứ hai là ngân hàng nhà nước làm gì ạ tăng lãi suất lên thì đấy là hút tiền về đấy, tăng lãi suất trong đó tiền tăng lãi suất chúng ta thấy là những cái lãi suất cơ bản tăng rất là mạnh thứ ba nữa là gì ạ chúng ta thấy là những cái vị thế về chứng khoán trái phiếu gần như là đã gì ạ bóp, bóp nghẹt luôn không được phát hành thêm nữa thì đấy chính là cách mà ngân hàng đang hút tiền về vậy khi mọi thứ đang hút tiền về thì chúng ta hiểu đơn giản là chu kỳ đang giai đoạn suy thoái chu kỳ đang đi xuống mà chu kỳ đang đi xuống thì chúng ta vẫn cứ nhảy vào để đầu tư cứ bảo là bây cổ phiếu này tốt 10 năm mới có một bây giờ mua lúc này thì mọi thứ sẽ tốt thì đấy chính là lý do tại sao chúng ta nhìn thấy nhiều cổ phiếu bất động sản như là DG, Novaland, Cao, nó tóm lại là tất cả ngành bất động sản tất cả ngành chứng khoán tất cả những cái cổ phiếu tốt nhất kể cả hòa phát mọi thứ nó đều cắm dốc nó lao xuống bởi vì chúng ta cổ phiếu đó nó không thể là chống lại chu kỳ thị trường không thể chống lại chu kỳ thị trường vì nó không thể chống lại chu, chu, chu kỳ thị trường thì nó giảm là đường đương nhiên rồi ạ các bạn hiểu không ạ đấy thì các bạn nhìn thấy mọi thứ nó đơn giản thế thôi thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta nhìn thấy về vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là chứng khoán Trung Quốc đúng không là nó đang bơm tiền ra đấy chúng ta nhìn thấy bắt đầu Trung Quốc bơm tiền ra bơm tiền ra là cái đồng động thái bơm tiền ra cái động thái mà chúng ta nhìn thấy gần đây nhất là gì ạ gần đây nhất là gì ạ ông sử dụng là một cái khoản đầu tư tức là ông sẽ mở rộng cái khoản vay Tức, là, tức là nới rộng cái cái cái cái zoom tức là mở rộng cái zoom 75 tỷ đó để cho gì ạ cho vay mà khi mà vay thì nó rẻ rẻ thì bắt đầu chúng ta thấy là mọi thứ tiền bắt đầu nó được lưu thông và khi tiền nó lưu thông thì đầu tiên nó sẽ giải cứu được các tài sản rủi ro khi nó giải cứu được tài sản rủi ro thì bắt đầu dòng tiền người ta bắt đầu thấy thoải mái hơn bắt đầu người ta quay trở lại người ta bắt đầu đi đầu tư chứng khoán bởi vì thường trước một chu kỳ suy thoái thì chứng khoán vì không có dòng tiền vì không ai cho vay nên chứng khoán sẽ giảm mạnh hơn giá trị thực của nó hello các bạn hiểu không ạ tức là khi mà không có dòng tiền khi mà nhà đầu tư đang kẹt vốn thì tự nhiên nó dẫn đến một cái là bán tháo bởi vì người ta không có dòng tiền để đỡ để gom dù là giá cổ phiếu đang rất rẻ nhưng tuy nhiên vì được kích thích kinh tế vì được cho vay vì được thông cái gì van để bơm tiền ra nên việc người ta có thể tiếp cận tài chính nhanh hơn dễ hơn và giá rẻ hơn nên cái phần đầu tiên người ta không phải đi đầu tư vào doanh nghiệp người ta sẽ đầu tư vào chứng khoán bởi vì chứng khoán sau một cơn bi cục nó giảm giá sâu hơn giá trị thực của nó nó giảm mạnh hơn giá trị sổ sách của nó nên dẫn đến là gì ạ người ta phải đi đầu cơ nhanh đầu tư nhanh vào những cổ phiếu đó nên chứng khoán sẽ là cái nhóm tài sản tăng đầu tiên hello các bạn đã hiểu rõ cái chu kỳ chưa nếu các bạn hiểu rõ chu kỳ thì các bạn có thể comment cho Dũng là hiểu rõ Dũng phân tích như này để cho các bạn thấy là dù các bạn không biết gì về đầu tư chứng khoán thì cái cách mà phân tích như này các bạn có thể dễ hiểu và từ đó chúng ta để xem là chứng khoán Trung Quốc thực sự nó như vậy không thì đây chính là chứng khoán Trung Quốc khi mà chứng khoán Trung Quốc nó tạo ra đáy thứ nhất và nó lên ạ và bây giờ nó hình thành là đáy thứ nhất đáy thứ hai đáy thứ nhất này đáy thứ hai chúng ta lại hai đáy sau khi nó lên đến cái đỉnh này này lên cái đỉnh này, bắt đầu nó đang tái tích lũy ở trên cái đỉnh này các bạn nhá nó đang tái tích lũy trong cái đỉnh này nếu cái điều tái tích lũy này mà nó tăng mạnh thì đấy chúng ta gọi là chu kỳ chứng khoán Trung Quốc bắt đầu hồi phục bởi vì đấy là chu kỳ hồi phục thì nếu chúng ta hiểu về cái chứng khoán Trung Quốc thì thường là chúng ta mua ở đây là cái điểm mua quan trọng gọi là phiên thứ nhất phiên thứ hai phiên thứ ba nó mua phiên thứ tư sau khi chúng ta mua phiên thứ tư này thì chúng ta sẽ đợi quá trình tích lũy tiếp chúng ta mua tiếp ở trong cái nhịp thứ hai này và sau khi nhịp thứ hai này thì trên cái vùng trên này nó sẽ có những cổ phiếu tăng trưởng những cổ phiếu được hưởng lợi thế là chúng ta đã có một năm bội thu về chứng khoán Trung Quốc đấy là tốc độ như vậy để các bạn hiểu rõ về việc chúng ta đầu tư chứng khoán chúng ta cần phải biết khi nào chứng khoán tạo đáy khi cái việc đề bơm tiền ra cái nhóm nào hưởng lợi nhóm nào không hưởng lợi thế thì bây giờ chúng ta thấy là cái tỷ giá mà nó đang có xuống giảm hay là cái cái đồng USD nó có xuống giảm thì khi mà nó giảm cái thì chúng ta cũng thấy là những cái tài sản gì sẽ được hưởng lợi ngay được khác thì thường là cái tỷ giá này nó liên quan đến vàng đúng không bạn bao nhiêu bạn thấy là tỷ giá liên quan đến vàng cái giá cái đồng USD nên nếu trong trường hợp DXY mà nó giảm tiếp các bạn thấy không ạ cái đồng đồng DI mà nó giảm tiếp thì cái việc mà giá vàng nó đang tích lũy ở đây này tích lũy ở đây có thể nó tích lũy thêm cái quá trình đây thì bắt đầu nó lại tiếp tục tăng tiếp nên nếu giả sử các bạn thấy là nếu bạn nào đã hiểu về vàng thì chúng ta thấy là đoạn này này cái đồng DI nó là để hình đồng DI là đỉnh này cái lần thứ nhất là đỉnh cái lần thứ hai là đỉnh cái lần thứ ba là đỉnh nó tương ứng với cái này này chúng ta nhiều nhìn nhá cái tương này đỉnh thứ nhất này Đấy, chúng ta nhìn nhá các bạn thấy nó hay chỗ đấy đỉnh thứ nhất này đỉnh thứ hai này Đấy, thứ ba tức là ba cái đỉnh của DXD thì nó giống ba cái đáy của ba cái đáy của vàng đây đáy thứ nhất là hai thứ ba và sau khi DXY nó giảm giá thì cái gì ạ à? cái vàng nó bắt đầu có dấu hiệu tăng giá và khi mà đây cũng DXY này nó đang trong quá trình tích lũy đi ngang đây gọi là tăng đi ngang này nó sẽ có một quá trình đi ngang ở đây thực ra không phải tích lũy đâu nhá nó đây là quá trình gì ạ à? nó tiếp tục phân phối ở đây đi ngang sau đó nó rơi xuống thẳng đứng thì cái giá vàng này nó cũng sẽ tiếp tục đi ngang và nó nó tăng lên và đấy chính là gọi là đầu tư vàng hello các bạn hiểu rõ chưa nếu Dũng chia sẻ cái này các bạn hiểu rõ thì comment cho Dũng là hiểu rõ đúng không ạ hiểu rõ cái điều này để cho thấy là đầu tư chứng khoán nó dễ như vậy đấy đầu tư vàng nó cũng dễ như vậy nếu các bạn hiểu rõ thì comment hiểu rõ hello hãy cho Dũng một comment cho Dũng một chia sẻ hãy cho Dũng một cái đánh giá ở trong cái phần YouTube này không ạ hiện tại là Dũng đang thấy là có hơn 500 anh chị em 600 anh chị em có mặt ở đây thì sau mỗi chia sẻ này Dũng uh, mong muốn là anh chị em hãy cho Dũng cái đánh giá comment những cái giá trị trong cái phần đường link ở dưới cái ô, ô chat trên kênh YouTube hoặc là trên uh, trên fanpage để Dũng còn tiếp tục chia sẻ cho bạn nhiều giá trị hơn Tại vì Dũng tin chắc là những cái này nó thực sự nếu bạn mà biết cái bí mật đơn giản như này đây là những bí mật cực kỳ đơn giản mà các bạn cần phải biết để các bạn đầu tư vào vàng hay đầu tư vào chứng khoán hay đầu tư vào mọi thứ thì Dũng tin chắc là cái việc mà các bạn đầu tư nó sẽ rất là đơn giản nó rất là dễ không phải là chúng ta cứ đi nghe nghe một cách gì ạ một cách mù quá và chúng ta không biết rằng là thực sự nó cần phải có kiến thức gì thế thì uh, trong tối hôm nay Dũng uh, có chương trình bí mật đầu tư chứng khoán thì không biết là các bạn nào đã đăng ký chưa thì thực ra là cái số lượng thì nó đăng ký cũng hơi quá quá tức là cái cái việc số lượng cũng rất là, là lớn rồi tôi không biết là còn nhiều không nhưng Dũng cũng mong rằng các bạn sẽ ủng hộ Dũng bằng những cái chương trình à, đây là chương trình hoàn toàn miễn phí thế các bạn hỏi là tại sao lại có chương trình hoàn miễn phí và đầu tư miễn phí thì thực sự nó có tốt hay không thế thì bây giờ câu hỏi đầu tiên chúng ta sẽ đặt câu hỏi là cái khóa học miễn phí này thì trong trường hợp các bạn học miễn phí thì thứ nhất là nó sẽ ạ? các bạn chẳng mất cái gì cả đầu tiên là các bạn mất cái gì cả bạn mất mất thời gian đúng mất thời gian rồi và quan trọng thứ hai là từ đầu năm đến bây giờ từ sang năm đến từ năm ngoái đến bây giờ bạn đã có lợi nhuận chưa đấy nếu bạn chưa có lợi nhuận hay bạn đang bị thua lỗ thì bạn có thể theo dõi mấy kênh như này bạn theo dõi một chương trình này liệu nó mất tiền hay không ạ các bạn có mất tiền hay không vấn đầu tiên là bạn có mất tiền hay không đấy chắc chắn là bạn không mất tiền nếu trong trường hợp bạn gì thì à, không tham gia chương trình tiếp theo của dũng à, dũng có chương trình xuống dòng tiền có chương trình à, vna chương trình đầu tư nhưng mà nhà vô địch chương trình mua sớm chương trình à, năm đây tất cả chương trình đó những khóa học có phí nhưng bạn có thể quyết định không tham gia cái chuyện đó rất bình thường nhưng ít nhất là bạn sẽ học được một chiến lược đúng tư duy đúng các bạn biết là tư duy trong đầu tư chứng khoán này rất là dễ đấy các bạn nhìn thấy là bơm tiền bơm tiền vũ béo vào một phút tiền đấy bơm tiền vũ béo sau lại hút tiền về đơn giản như vậy đấy là cái cái chiến lược đầu tiên như vậy bơm tiền sau đó gì ạ vũ béo hút tiền về thế thì ở đây chúng ta cũng phải biết là chúng ta đang ở giai đoạn nào bao giờ bơm tiền thế thì dũng đang nghe nói là rất nhiều các gì ạ các bậc thầy về phân tích thì cái điều này đúng rồi họ nói đúng không sai cả họ dự đoán là bây giờ chúng ta thấy cái chuẩn bị ra suy thoái rất là nặng đấy suy thoái rất là nặng trong thời gian tới thế thì cái câu chuyện ở đây là dũng cũng dự đoán suy thoái nhưng cái vấn đề là suy thoái đó thì cái cái mà phản ứng của thị trường phản ứng của thông tin phản ứng của tỷ giá nó nhanh hơn những cái gì mà chúng ta đang nghĩ nhanh hơn những cái gì ta nghĩ nên nếu chúng ta cứ chỉ nghe về suy thoái chỉ nghe thông tin như vậy thì rõ ràng chúng ta bỏ lỡ một cái cơ hội chúng ta không biết là lấy công cụ nào lấy có cái công cụ nào có cái cái, cái cái điều kiện nào có cái phương pháp nào để chúng ta biết và đi trước hơn tại vì trâu chậm thì uống nước đục trâu chậm thì luôn luôn uống nước đục và thậm chí là nước đục không có mà uống mà chúng ta cứ bị ám ảnh bởi những thông tin tiêu cực thì rõ ràng chúng ta bị thua lỗ thế thì tất cả những thông tin mà tiêu cực ở giai đoạn đầu chu kỳ Dũng luôn nói là bán ra cổ phiếu lên phải bán thoát ra đi thì cái đấy là các bạn nhìn thấy và nếu bạn nghe theo dõi Dũng trong suốt từ đầu năm đến bây giờ thì Dũng tin chắc thứ nhất là bạn không phải bị thua lỗ hoặc là không bị mất tiền cái điều thứ hai là thậm chí là bạn kiếm được nhiều tiền thực tế là kiếm được nhiều tiền bởi bản thân Dũng vẫn kiếm được rất nhiều tiền trong quá trình đi xuống các bạn nhìn đúng không ạ cả chu kỳ nào Dũng cũng chia sẻ đúng không các bạn thấy là có có có dấu diếm đúng không tất cả chu kỳ nào cũng chia sẻ mua cổ phiếu nào cũng chia sẻ đều public cho các bạn biết bán các bạn cũng được nhìn thấy mua các bạn nhìn thấy thì tất cả cái điều này các bạn có thể tự biết được thế để ở đây chúng ta thế thì thực tế là các bạn sẽ không mua được cũng không bán được bởi vì thứ nhất là bạn không hiểu phương pháp của Dũng bạn không có tư duy giống dũng bạn không có chiến lược giống dũng bạn không nắm rõ được cái cái cách chúng tư duy thì việc mà bạn không thể đưa ra quyết định được thế thì dũng muốn chia sẻ cho các bạn những cái chương trình đó để các bạn có tư duy đầu tiên có tư duy đúng có chiến lược đúng và bạn hiểu cách thức dũng giao dịch tư duy thì các bạn có thể học theo cái phương pháp mà dũng đang ứng dụng có thể bạn phù hợp có thể không phù hợp nhưng đằng nào đầu tư 10 năm rồi chưa có lợi nhuận đầu tư 5 năm chưa có lợi nhuận đầu tư 3 năm chưa có lợi nhuận đầu tư một năm chưa có lợi nhuận đầu tư nửa năm chưa có lợi nhuận và thậm chí là bị âm thì phải xem là cái người người ta làm khác mình người ta lại có lợi nhuận người ta lại chỉ cổ phiếu nào là cổ phiếu lên người ta mua cổ phiếu nào là gần như thắng hoặc là người ta quản trị rủi ro như nào thì mình tại sao mình lại không thì ứng dụng tại sao mình không mô phỏng để mình thành công thì đấy là cái cách mà Dũng vẫn làm trong quá trình đầu tư một lần nữa xin cảm ơn quý vị và bạn đã lắng nghe theo dõi cái chương trình đây là một chương trình để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về chu kỳ thực ra cái chu kỳ chúng ta để phân tích thì chúng ta rất nhiều thứ nữa nhưng hôm nay cũng chia sẻ với bạn đấy cách thực chiến đó là gì ạ nếu bơm tiền ra thì thị trường chứng khoán nó sẽ biến động ra sao nó tăng như thế nào và phát triển như thế nào một lần nữa xin cảm ơn và chúc các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui hạnh phúc và xin cảm ơn các bạn rất nhiều bye bye